Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một bộ phim chủ đề gia đình, kể về hoàn cảnh của những người đàn ông và phụ nữ đang đối mặt với cuộc sống hôn nhân đầy căng thẳng, áp lực của việc nuôi dạy con cái, sự cô đơn chống trải thiếu quan tâm của đối phương và hệ quả là những cuộc ngoại tình xảy đến. Nào hãy cùng mình đón xem bộ phim Gái có chồng để tìm hiểu nhé. Kết Ly là một phụ nữ đã có chồng và con gái sống ở vùng ngoại ô. Cuộc sống ở nơi đây vốn dĩ là vô cùng bình yên, cho đến khi tên tội phạm là Johnny bỗng được ra tù sau 2 năm giam giữ. Hắn ta từng có tiền án khỏa thân trước mặt trẻ em, mọi chuyện bỗng trở nên huyền áo, nhà nhà đều cảm thấy lo lắng. Cũng giống như những người phụ nữ khác, vào mỗi cuối tuần kết thường đưa con gái đến công viên để chơi cùng bạn bè. Sự xuất hiện của Witten cùng cậu con trai ở đây, quả đúng là điều kỳ lạ đối với hội chị em phụ nữ. Mọi người đang nói chuyện rôm rả thì bỗng ngưng bặt, và thay vào đó là ánh mắt thèm thuồng đối với anh chàng kia. Một lần khi thấy Witten đang cho con chơi xích đu, ba cô bạn thách thức Kathleen có thể xin số điện thoại người cha trẻ kia. Nhân lúc cô con gái Lucy cũng muốn chơi xích đu, Kathleen liền tranh thủ cơ hội để tiếp cận Witten. Cô cảm thấy khá bất ngờ vì sự thẳng thắn của anh chàng này, Winton thừa nhận rằng cuộc đời mình là một sự thất bại. Chưa kịp nói gì thêm, Winton đã bảo con trai cùng về nhà. Kathleen nói rằng mình đang cá cược với đám bạn nếu lấy được số của anh, thế là không những được ôm, mà cô còn được Quinton dành tặng một nụ hôn, khiến ba người kia phải há mồm kinh ngạc. Nói về Quinton, anh hiện đã kết thúc chương trình luật sư ở đại học, nhưng đã chưa tốt nghiệp hai lần và đang thất nghiệp, còn cô vợ Cathy của anh ta thì lại vô cùng xinh đẹp và có một công việc văn phòng ổn định. Tuy nhiên cuộc sống hôn nhân của cả hai vốn không có sự gắn kết và cũng đã lâu Quinton chưa được gần gũi với vợ. Đó là lý do vì sao nụ hôn với Caitlyn làm Witten cứ thơ thần nghĩ đến, cho dù xét về mọi khía cạnh thì Caitlyn cũng không thể hấp dẫn được như Cathy. Cuộc sống hôn nhân của Caitlyn cũng trong tình cảnh tương tự, tuy rằng bản thân sống trong một tòa biệt thự rộng lớn, nhưng chồng cô không mấy khi quan tâm đến gia đình, và lại còn có niềm đam mê thẩm du, bất kể ở văn phòng hay khi ở nhà. Có lần Caitlyn đã bắt gặp chồng còn đang cầm đồ lót của phụ nữ và đang làm điều nhảm nhí theo ham muốn của con người. Khi thấy đống giấy trong phòng chồng, cô biết đó không phải là lần đầu của anh ta. Caitlyn quyết định không thể tiếp tục một cuộc sống như trước nữa, cô tự đặt cho mình một bộ đồ vô cùng quyến rũ, sau đó thì đến hồ bơi công cộng để gặp lại Witten. Hai người họ lấy con cái làm cái cớ để gặp nhau nhiều hơn. Ngày qua ngày ngồi dưới gốc cây tìm hiểu về nhau, Lucy và con trai của Witten là Azon cũng đã nhanh chóng trở thành bạn thân. Lucy được chơi cùng Witten còn Caitlin đọc sách cho Azon nghe. Dần dần Caitlin đã bị thu hút bởi Witten và hai người họ cũng đã mở cửa cho nhau. Cũng vào thời điểm này, công việc của Cathy ngày càng bận rộn, mối quan hệ của Witten và vợ cũng dần trở nên tệ hơn. Trong khi đó, Caitlin thì lại tỏ ra rất quan tâm đến Witten, cô lo lắng cho anh có thể sẽ bị thương khi chơi bóng bầu dục cùng với cái hội nhóm anh mới gia nhập. Bỗng nhiên Kathleen phát hiện ra tên tội phạm mới ra tù Johnny, hắn ta đang cầm chiếc kính lặn trong hồ bơi. Tất cả bỗng chốc náo loạn bởi sự có mặt của hắn ta. Mọi người đều cảm thấy ghê tởm vì Johnny, chỉ cho đến khi cảnh sát có mặt để đưa hắn đi, bọn họ mới quay trở lại để tiếp tục vui chơi. Sau đó trời chợt đổ mưa nặng hạt, khi mà mọi người nhanh chóng di chuyển khỏi bể bơi, thì Witten cũng giúp Kathleen đưa con gái trở về nhà. Khi hai đứa con đã đi ngủ, Witten đi loanh quanh trong nhà thì phát hiện ra ảnh của mình được kẹp trong một cuốn sách ở nhà Kết Linh. Witten biết mình cần làm gì lúc này, anh tìm đến Kết Linh đang ở trong nhà tắm, và rồi chuyện gì đến cũng đã phải đến. Sau sự việc ở hồ bơi, mẹ của Johnny nghĩ phải kiếm cho anh ta một cô bạn gái. Bản chất Johnny có lẽ không phải người xấu, mà anh ta chỉ là hệ quả của việc giáo dục chưa đúng cách. Bản thân anh cũng thừa nhận rằng mình đang mắc bệnh về tâm sinh lý. Và rồi sau khi được mẹ khuyên nhủ, Johnny cũng ra ngoài tập thể dục để làm bà cảm thấy vui. Bên phía này, sau trận bóng đầu tiên ở đây, Quy từng được anh bạn Larry tiện đường trở về nhà. Khi biết được Larry hiện đang làm trong Ủy ban phục vụ cộng đồng, Witten đã kể về sự việc xảy ra ở hồ bơi hôm trước. Nghe đến đây, Larry bỗng nhiên trở nên vô cùng điên cuồng, nghĩ rằng kẻ biến thái kia sẽ làm hại đến con mình. Anh ta lao như điên đến nhà của Johnny, nhưng mẹ của anh ta đương nhiên không cho Larry vào, và còn dọa rằng sẽ báo cảnh sát nếu anh còn cố ý phá phách. Một ngày nọ, Kathleen đến nhà một người bạn để bình luận về văn học, cùng đưa ra ý kiến về một người phụ nữ trong cuốn sách. Cuốn sách nhận được hai luồng ý kiến trái chiều, có người cho rằng cô gái trong đấy là hư hỏng, nhưng bên phản biện lại cho rằng cô gái đó đang đấu tranh về quyền bình đẳng nam nữ. Kathleen cảm nhận được sự tương đồng với cô gái trong cuốn sách đó, đó là sự khao khát có thể thay đổi số phận và từ chối chấp nhận một cuộc sống không hạnh phúc. Hơn ai hết Kathleen cảm nhận được rõ nét tâm trạng của cô gái đó, giống hệt như chính cô của hiện tại vậy. Kathleen cảm thấy rất khó khăn khi không thể gặp Whitten, chứng kiến cảnh hạnh phúc vào ngày nghỉ cuối tuần của gia đình anh, trong lòng của cô cũng có chút buồn bực. Sau đó khi được quay về cuộc sống thường ngày, Kathleen đã rất vui khi nghe thấy Whitten kể rằng kỳ nghỉ vào cuối tuần của anh rất tệ, anh với Cathy lại cãi nhau như cờ bữa vậy. Rồi Witten thổ lộ rằng, anh cảm thấy lo lắng về bài kiểm tra sắp tới, cả mùa hè anh không động vào quyển sách nào cả. Kathleen khuyên Witten hãy bỏ bài kiểm tra hôm đó, rồi bọn họ có thể dành thời gian cho nhau. Dẫu vậy Witten vẫn rất kiên định, nói rằng mình buộc phải làm điều này. Ngày Witten đi thi cuối cùng cũng tới, trong bữa ăn sáng Cathy nói sẽ đi mua sâm banh để trong tủ lạnh, đợi khi anh trở về sẽ cùng nhau chúc mừng. Cô cảm thấy rất tốt về bài kiểm tra lần này của anh, nhưng Witten thì bảo cô đừng hy vọng quá rồi lại thất vọng. Đúng thật vậy, Witten đã quay xe ngay lúc chuẩn bị mua vé tàu, anh đã cùng cô tình nhân có ngày hẹn hò đầu tiên, mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch của Caitlin. Hôm sau, Witten lại giả vờ như vừa đi thi về, vợ của anh đã đợi anh chàng từ trước đó. Đến tối hôm ấy, Cathy nói với Witten về việc Kazon, con trai của họ hay nhắc tới người bạn Lucy dễ thương. Cô rất muốn Witten mời gia đình Lucy đến nhà ăn tối. Buổi gặp mặt đầu tiên của hai gia đình tại nhà Witten, trên bàn ăn họ hỏi thăm về công việc của nhau. Khi thấy ánh mắt và lời nói của Caitlin dành cho Witten, Cathy rất nhạy cảm đã nhận thức được rằng có gì bất ổn ở mối quan hệ giữa chồng cô và Kathleen. Cathy cố tình làm rơi nĩa xuống dưới sàn để xem cặp gian tình này có làm gì không, nhưng đáng tiếc là cô lại không phát hiện thấy gì cả. Witten thấy rất vui về bữa tối này, anh nghĩ rằng chuyện giữa mình và Kathleen đã không bị để ý, bởi vì không thấy Cathy nghi ngờ chất vấn gì anh. Tuy nhiên hai ngày sau, mẹ vợ của anh bất ngờ đến thăm, đó như một điểm dự báo chẳng lành cho anh, và kể từ lúc ấy, bà lúc nào cũng đi theo Witten và Azon đến mọi nơi, từ sân chơi, đến siêu thị và cả hồ bơi nữa. Một ngày nọ, khi Witten chuẩn bị đi đá bóng, mẹ vợ lại quyết định sẽ không đi cùng anh nữa. Trận bóng diễn ra vô cùng quyết liệt, đội Witten đã giành chiến thắng nhờ cú ném bóng quyết định của anh. Càng bất ngờ hơn khi Kathleen đứng ở một chỗ theo dõi trận bóng, cô nàng đã hét lên chúc mừng Witten. Đội bóng đến quán ba ăn mừng chiến thắng, trong khi đó Witten lại ở lại sân còn đám đuối cùng Kathleen. Đã một khoảng thời gian dài hai người không được ở cạnh nhau, kể từ bữa ăn tối ở nhà Witten. Kathleen nói rằng cô thấy gia đình Witten rất hạnh phúc, trong khi mối quan hệ của bọn họ cứ phải lén lút như thế này. Vì không muốn làm Kathleen buồn, Witten đã rủ cô hãy đem con cùng bỏ trốn với anh và dĩ nhiên Kathleen đồng ý ngay lập tức, bởi khác với Witten, người vợ vẫn yêu thương anh, nhưng chồng Kathleen còn chả thèm đoái hoài gì đến cô cả. Phía bên này, Larry vẫn đợi Witten ở quán bar để chúc mừng chiến thắng của cả đội, nhưng đợi mãi mà anh bạn thân cũng không tới. Larry cảm thấy vô cùng cô đơn và buồn bã, anh ta uống rượu say rồi tìm đến nhà của Johnny, sau đó thì bắt đầu dùng loa cầm tay để bêu diếu Johnny, không muốn con trai bị quấy rầy, bà mẹ đã ra tranh cãi và đuổi Larry về. Không may anh chàng vô ý lại hất tay khiến bà ngã ra, tuổi già và sự va chạm khiến bà không qua khỏi. Johnny trở về nhà sau cái chết của mẹ, anh đập phá đồ đạc như để giải tỏa cơn đau trong lòng. Tối đó Quinton và Kathleen cũng quay trở về nhà, nhanh chóng gói ghém đồ đạc để cùng nhau bỏ trốn. Quinton lên chào tạm biệt cậu con trai bé bỏng, rồi sau đó một mình rời khỏi nhà. Kathleen cùng con gái lên xe đến điểm hẹn mọi ngày của họ. Trên đường đến, Quinton bị thu hút bởi một nhóm đang trượt ba tanh. Anh như chim được sổ khỏi lồng vậy, hòa cùng vào đám trẻ nhỏ chơi trượt băng. Trong khi đó Kathleen cùng Lucy vẫn đang đợi ở sân chơi. Lúc này trùng hợp Johnny cũng chạy đến đây. Kathleen cảm thấy có chút lo sợ anh chàng này, nhưng khi thấy Johnny co do ngồi khóc một mình, cô đã tiến tới an ủi và hỏi thăm anh ta. Lúc sau quay lại không thấy con gái đâu, cô nàng vô cùng sợ hãi. Thế là Caitlin vội vàng chạy đi tìm Lucy, mày thay con bé đang đứng trên một mình. Đến lúc này cô mới cảm nhận được sự sợ hãi tột cùng chính là mất Lucy. Đối với cô, con gái chính là điều quan trọng nhất. Cô ôm Lucy vào lòng và cùng quay trở về nhà. Về phía Whitten, vì chơi trượt băng mà anh đã bị tai nạn và ngất lịm, khi xe cứu thương đến anh cũng tỉnh lại. Những người đầu tiên mà anh nghĩ đến là Cathy chứ không phải Caitlin. Trong khi đó Larry tìm đến chỗ của Johnny để gửi lời xin lỗi, nhưng lại bắt gặp Johnny đang tự tử sau cái chết của mẹ. May thay Larry đến kịp thời đưa anh ta đến bệnh viện, anh chàng này đã gián tiếp giết một mạng người, nhưng sau đó cũng đã cứu được một người. Bộ phim đến đây là kết thúc rồi, cái kết không hoàn toàn có hậu, nhưng có lẽ là viên mãn đối với tất cả nhân vật trong phim. Một bộ phim về chủ đề gia đình nhắc nhở mọi người, đừng vì áp lực cuộc sống và những ngộ nhận nhất thời, mà quên đi những điều thực sự khiến ta hạnh phúc. Cảm nghĩ của các bạn thế nào? Hãy chia sẻ dưới phần bình luận nhé!